Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh Tiếng Soi Kèo nhé Thì trong cái video lần này Tiến sẽ tiếp tục uh, nhận định cũng như phân tích và đưa lên thêm một cái mã kèo cho anh em Đó chính là cái trận đấu tại uh, lượt về tứ kết C1 châu Âu Thì như anh em đã biết ấy, uh, 2 giờ phim nay cũng như là rạng, sáng ngày mai sẽ có hai cặp đấu tại lượt về cúp C1 được diễn ra Đó cái trận tứ kết nha anh em thì đầu tiên đó là trận đấu giữa Chelsea với Real Madrid thì trận này Tiến cũng đã lên video cho anh em có thể vào để tham khảo nhé tại kênh Tiếng Bóng Đá này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 đó bỏ một ăn 0.99 này còn nếu như mà anh em à, nằm AC kèo dưới thì bỏ một ăn 0.93 đấy còn về mã kèo à, chấp ở ngay trong hiệp 1 thì Napoli cũng sẽ chấp à, AC Milan với mức chấp là 0.25 à, còn về mã tài xỉu của trận đấu này thì à, nghiêng tiếng thấy thì trận đấu này trận đấu này nó có cái mã tài xỉu khá là thấp nha anh em đó chỉ à, niêm yết ở cái mức là 2.25 mà thôi đó tài xỉu cả trận 2.25 còn ở ngay trong hiệp 1 là một hòa đấy còn về mã kèo gốc thì à, Napoli cũng sẽ chấp góc AC Milan với mức chấp là ba góc nha anh em đấy mức chấp khá là cao nó chấp ba góc ở kèo cả trận này cũng như là sẽ chấp 1.25 về kèo góc ở ngay trong hiệp 1 luôn đó nhưng mà riêng tiến thấy cái mã kèo à, tài xỉu bàn thắng thì khá là thấp nhưng mà về cái mã kèo chấp góc ấy thì Napoli chấp góc hay sâu nha anh em đó cái mã kèo này khó rất là khó để cho Napoli có thể giành chiến thắng trong cái trận khi mà đối đầu với AC Milan đó chấp góc khá là cao luôn à, và anh em cũng có thể thấy tài xỉu gốc ở trong cái trận đấu này đó là 9.5 dành cho cả trận này đó và 4.5 là mã tài xỉu gốc ngay trong hiệp 1 à, ờ, còn về thẻ phạt thì cũng có mã kèo thẻ phạt cho anh em có thể chơi có thể đầu tư nhé thì thẻ phạt ở trận đấu này nhà cái đã đưa ra mức kèo thẻ phạt là 5.5 nha anh em đó tài xỉu 5.5 thì tài thẻ phạt anh em có thể ăn là bỏ một ăn 1.02 này cũng như mà nếu như mà anh em đầu đầu tư mà xỉu thẻ 5.5 ấy thì anh em sẽ ăn được bỏ một ăn 0.74 thì Tiến cũng sẽ giải thích thêm cho những anh em nào mà chưa biết nha viết tắt ở đây chữ FT FT có nghĩa là cái từ cho cả chặn nha anh em đó còn HT ở đây có nghĩa là nửa chặn nha ở ngay trong hiệp 1 ấy đấy thì với những gì mà tiến đã cho anh em xem cũng như là mã kèo ở thời điểm hiện tại này thì đây chỉ là những cái mã kèo mà mà mà tiến ờ, lựa chọn những cái mã phù hợp nhất để cho anh em có thể tham khảo thôi nhưng mà nếu mà anh em chơi chinh trang ấy thì chắc chắn nó sẽ hiện rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi và tiến cũng hiện tại cũng không có tiện đưa những cái trang đó lên cho anh em nữa đó nếu mà tiến đưa lên sẽ bị đánh cái đời xuất từ youtube ấy nó sẽ uh, xóa đi những cái video của tiến đấy cho nên những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi đó, muốn có một trang chơi uy tín để anh em có thể đầu tư hiệu quả nè không bị mất like mất cỏ ấy, thì uh, cứ liên hệ ngay cho tiến đi có rất là nhiều kèo cho anh em chơi trên trang luôn như là mã kèo thẻ kèo gốc rồi cả hai đội ghi bàn rồi nói chung là uh, kèo lẻ kèo chẳng tùm lum kèo hết anh em lên trang mà tham khảo rất là nhiều kèo hay để anh em chơi đặc biệt là không bị mất like mất cỏ đúng không anh em đấy thì để chơi trên được cái trang mà tiến muốn giới thiệu cho anh em á bắt buộc anh em phải có được một cái số à, một cái số tài khoản ngân hàng đó có xài à, chuyển khoản online à, internet banking đến em hoặc là anh em phải có sử dụng cái ví momo nhé thì nếu như anh em có sử dụng một trong hai cái ứng dụng đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang để chơi nè cũng như là uh, hướng dẫn cho anh em là cách đặt cược cách vào kèo cách bán kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em nha à, thì để liên hệ với tiến anh em có thể liên hệ qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là anh em cũng có thể liên hệ với tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong cái video đó thì mỗi cái video tiến đều ghi những cái phần uh, những những cái đường link cá nhân của mình dưới phần mô tả anh em đó facebook nè telegram fanpage cùng với tiktok anh em muốn liên hệ qua cái nền tảng nào cứ ấn trực tiếp vào cái đường link của cái cái, cái ờ, uh, ứng dụng đó anh em nhớ nhé vì hiện tại tiếng bị giả danh trên telegram khá là nhiều đấy cho nên à, tiến mới đưa những cái đường link chính thức lên như thế này để cho anh em ờ, hạn chế cái việc mà anh em bị lừa đảo bị những cái thằng kẻ xấu á nó giả danh của tiếng nó đi lừa lọc anh em đấy còn nếu như mà anh em không có biết liên hệ qua những cái đường link này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0963 731 346 tiếng sẽ hỗ trợ anh em nhé nếu như mà anh em đã đáp ứng đủ hai cái ờ, điều kiện mà Tiến vừa mới nói ấy đấy cũng như là sẽ đưa anh em vào nhóm luôn để cho anh em lấy được những cái mắc kèo nó chuẩn hơn trước cái giờ bóng lăn à, khi mà tiến nắm được cái đội hình ra sân chính thức này cũng như là biết được cái lối chơi của hai đội đó thiếu vắng những cầu thủ nào cầu thủ quan trọng nào có thể ra sân đó lúc đó thì tiến sẽ đưa những mắc kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi anh em nhớ nhé ok thì uh, quay trở lại với cái tỷ lệ kèo hiện tại đó trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm uh, về ờ, cái đội hình này cũng như là uh, cái lịch sử đối đầu của hai đội về cái phong độ nữa đấy ok thì đây nhìn vào màn hình nhìn vào màn hình anh em sẽ thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội ở cái cuộc đối đầu vào đêm nay này thì chủ nhà Napoli sẽ ra sân với sơ đồ là 433 với cái bộ ba tiền đạo đó chính là Kelia cùng với Osimhen và Lozano thì cũng rất là đáng mừng cho cái thằng Napoli ở trong cái cuộc đối đầu lượt về lần này thì Napoli đã có được cái sự quay trở lại của Victor Osimhen nha anh em một cái cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với Napoli luôn đó gần như là thằng này nó gánh đến uh, 30 40% về cái tỷ lệ thắng của cái đội bóng đúng không anh em. Anh em còn nhớ không? Những cái trận mà thiếu vắng cái thằng Osimhen thì thường cái hàng công của Napoli thi đấu cũng uh, uh, không phải không hẳn là bế tắc nha anh em nhưng mà thiếu đi Osimhen nó cũng thiếu đi một cái điều gì đó nó nó không được chắc chắn trên hàng công của Napoli những cơ hội thì uh, uh, những cơ hội uh, ở trên uh, khi mà được cái tiền vệ tạo gái thì những cái hàng tiền đạo của Napoli chưa có xử lý mà nó mượt cũng như là nó nó uh, đem lại nhiều bàn thắng như là Osimhen đã xử lý đấy thì đây cũng là một cái tin vui dành cho huấn luyện viên uh, Spalletti đó đã có được cái sự phục vụ của Osimhen trong cái cuộc đối đầu với uh, Ờ, AC Milan ở trận lượt về đêm nay còn về đội khách AC Milan thì sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cắm cao nhất của AC Milan đó chính là Oliver Giroud đó và cái bộ ba hậu công cho Giroud đó chính là Benacer này cùng với Diaz và Leao à, thì đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến mà nhà cả mà mà các chuyên gia nhận định ấy đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta tham khảo thôi đó nên cũng chưa chắc chắn đây chính là cái sơ đồ chính thức nha anh em đó và tiến cũng chưa biết được là cái thằng này cái thằng Victor Osimhen này nó có thể ra sân hay không nữa vì hiện tại cái dấu cái dấu hiệu mà bình phục chấn thương của nó là có nhưng mà không biết là cái huấn luyện viên có mạo hiểm đưa nó ra sân hay không đó cho nên những gì mà tiến sắp đưa ra đây cũng như những mã kèo mà tiến chấp sắp chọn để đưa lên cho anh em ấy thì anh em nhớ chỉ là tham khảo thôi nhá không có gì là chắc chắn đâu đó còn những mã kèo mà chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn đi tiến sẽ đưa lại cho anh em những cái mã kèo mà nó chuẩn hơn nó nó nó ok hơn đấy thì anh em hãy cùng tiến ờ, đảo qua thêm về cái phong độ gần đây của hai đội nhé đây trước tiên là đội chủ nhà mình Napoli à, thì Napoli nó đã có được tổng cộng là ờ, à, 6 thắng 3 thất bại và một trận hòa ở 10 vòng đấu gần nhất à, trên mọi đấu trường đấy thì đáng tiếc cho cái thằng Napoli ở cái trận lượt đi vừa rồi khi mà phải đối đầu với AC Milan đó ở cái trận lượt đi tứ kết C1 này Tiến sẽ cho anh em xem lại cái trận đấu này ở trận lượt đi thì hai đội đã có với nhau đó chính là mã kèo đồng đó thì AC Milan đã giành chiến thắng với Napoli sáng nút trên sân nhà với tỷ số là 1-0 thì sau cái trận thắng này cũng là một cái lợi thế nho nhỏ dành cho cái thằng AC Milan ờ, khi mà phải ờ, đến với cái trận lượt về vào đêm nay đấy thì cũng một phần cũng may mắn cho Napoli là đến phút 74 Napoli một cầu thủ của Napoli đó chính là cái thằng ờ, Anguissa đã nhận một chiếc thẻ vàng thứ hai và phải nhận à, phải thành chiếc thẻ đỏ ra sân trực tiếp trong cái trận đấu này ở ngay phút 74 luôn đấy nhưng mà cũng hơn cho cái thằng Napoli là nó không nhận thêm bất cứ bàn thua nào đó cho nên với một bàn thua ở trận lượt đi thôi chắc chắn là mọi cơ hội vẫn còn đối với Napoli thêm một điểm sáng nữa là ở hàng à, tiền đạo Napoli sẽ có được cái sự quay trở lại của Osimhen đó chỉ là dự kiến có sự quay trở lại thôi tiếng cũng chưa biết chắc chắn là nó có ra sân hay không đó thì ok nếu như mà Osimhen thật sự quay trở lại cũng là một cái cầu thủ mà mà à, có thể giúp cho Napoli lội ngược dòng ở cái trận đấu này đúng anh em Osimhen hiện tại là một cầu thủ mà khá là nhiều à, đội bóng đang là khiếp sợ mệt và săn đón cầu thủ đó đó anh em đấy thì anh em xem này ở trận đấu lượt đi này cả hai đội đã phải nhận tổng cộng đến 10 à, thẻ vàng và một chiến thẻ đỏ đó rất là nhiều thẻ luôn em à, cũng như về cái mã kèo à, kèo gốc thì cũng có đến là 13 góc đấy anh em thấy không cái thông số về góc với thẻ đều về tại khá là cao ở cái trận đấu này đấy thì quay về với quay quay quay về với cái mức ờ, phong độ của hai đội hiện tại thì sau khi mà cái thằng Napoli đó trải qua trận thua 0-1 trước Milan ở trận ờ, tứ kết lượt đi C1 thì nó đã phải nhận một cái trận hòa tiếp theo trước cái thằng Verona ngay trên sân nhà của mình. Đó thì tiếp cái trận hòa này, trận hòa này thì Napoli lại tiếp tục thiếu vắng đi cái thằng Osimhen. Đó là hàng công của Napoli cũng thi đấu không có quá sắc sảo anh em. Đặc biệt á cũng không thể trách Napoli được vì nó đã phải dưỡng sức toàn bộ đội hình cho ờ, cho cái trận đấu với ờ, Milan ở cái trận lượt về vào đêm nay đúng không anh em vì nó đã đủ mục tiêu vô, địch tại ngoại ờ, tại cái giải Serie A rồi chắc chắn 90% là Napoli sẽ vô địch nên nó cũng chả quyết tâm cho lắm ở trận đấu này đó nó chỉ tung ra những cái đội hình yếu thôi để, để dưỡng sức cho cuộc đối đầu với với Milan đêm nay đó và chắc chắn ở đêm nay Napoli nó nó sẽ làm mọi cách để đâm thủng lưới được Milan đó và cũng có thể là thắng à, thắng cách biệt hai bàn trở lên đó để loại thẳng cái thằng AC Milan này ngay cái vòng à, ngay ngay ở những cái à, phút thi đấu chính thức luôn đúng không anh em đấy còn về đội khách thì sao về đội khách AC Milan thì nó chỉ có được à, à, tổng cộng là 4 trận hòa 4 chiến thắng và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó chiến thắng mới đây nhất là chiến thắng 1-0 trước Napoli như tiếng vừa mới nói ngay trên sân nhà tại lượt đi cúp C1 thì sau trận thắng này Milan đã phải làm khách trên sân của Bologna đó tại Syria thì Milan cũng đã bị cái thằng Bologna này cầm hòa với tỷ số một điều thì cũng như tiếng nói Milan nó cũng không có thi đấu hết sức ở trận đấu này à, không hết sức ở đây có nghĩa là sao có nghĩa là thằng Milan nó thi đấu không có quá quyết liệt ở trận đấu này anh em để bảo toàn được cái lực lượng để hạn chế cái việc chấn thương đó để tiếp đón cái thằng à, để tiếp tục à, có thể à, à, làm khách trên sân của cái thằng Napoli vào đêm nay ở trận lượt về ở cái giai đoạn mà tứ kết cúp C1 này với một cái đội hình có thể nói là nó đầy đủ nhất đúng không anh em đó thì nói đi nói lại cả hai đội ai cũng muốn giành chiến thắng cả nhưng mà xét về cái trình độ cũng như về cái tình hình lực lượng hiện tại thì Napoli đang nhỉnh hơn AC Milan một chút nha anh em đó xét về tất cả thì Napoli vẫn nhỉnh hơn AC Milan một cái phần nào đó à, cho nên à, Tiến lại có một cái à, à, Tiến lại có một cái suy nghĩ là Napoli nó sẽ giành chiến thắng trong cái trận đấu này có thể là 1-0 cũng có thể là 2-1 và hai đội sẽ dẫn nhau vào với cái à, hiệp phụ đó cũng có thể là Napoli nó sẽ giành luôn cái chiến thắng ở cái trận đấu này đó chiến thắng cách biệt hai bàn để lội luôn AC Milan nói chung là tiến nghiêng về Napoli ở cái mã kèo hiện tại cũng như với những gì mà tiến đã phân tích chỉ mới qua cái mặt phong độ thôi đó còn muốn kỹ lưỡng hơn thì anh em hãy cùng tiến xem thêm đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về phong độ sân khách sân nhà cũng như lịch sử đối đầu nhá đây anh em trên sân nhà thì sao trên sân nhà Napoli nó uh, có được hai chiến thắng hai thất bại và một trận hòa ở năm vòng đấu gần nhất trên sân nhà của mình đó còn về đội khách, về đội khách uh, ờ, AC Milan thì nó cũng có được hai thắng, hai hòa và hai thất bại ở 6 vòng đấu uh, gần nhất. Đó ở những cái chuyến làm khách gần nhất của AC Milan. Đấy, thì nhìn qua về cái cái cái uh, thành tích sân nhà sân khách của hai đội anh em cũng có thể thấy một điều là trên sân nhà Napoli cũng đã từng bị AC Milan đánh bại với tỷ số rất là đậm 4-0 đó 4-0 ở ngày 3 tháng 4 thôi anh em cách đây chừng à, hai tuần thôi đó thì Napoli cũng đã từng bại dưới tay của AC Milan với một tỷ số rất là đậm 4-0 đấy và chắc chắn Napoli sẽ muốn trả thù ở trận đấu này cũng như là muốn đi xa hơn tại cái đấu trường uh, cúp C1 châu Âu đúng không anh em đó Napoli nó sẽ không dễ dàng mà chịu thua trước AC Milan uh, trong trong cái giai đoạn như thế này đâu đặc biệt là tại Serie A nó đang bỏ xa rất là nhiều so với cái đội top 2 của giải đấu Serie A đấy cho nên nó sẽ dồn mọi cái lực lượng có thể nhất đó để uh, lội cũng như là để kéo cái thằng AC Milan nào vào vào một cái hiệp đấu phụ đúng không anh em đấy còn Milan thì tuy nó cũng quyết tâm chắc là quyết tâm tại cái trận đấu C1 nhưng phía trước của Milan vẫn còn đó những cái giải đấu tại Serie A đó hiện tại bảng đấu tại Serie A nó cũng đang rất là căng thẳng anh em nên chắc chắn AC Milan vẫn là một cái đội bóng mà đáng lo hơn với Napoli ở cái thời điểm hiện tại đấy thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiếng này trong lịch sử thì AC Milan nó nắm lợi thế hoàn toàn ở 4 vòng đối đầu nhau gần nhất đó với 3 chiến thắng một thất bại trước Napoli và mới đây nhất ở cái trận lượt đi cúp C1 là chiến thắng 1-0 dành cho Milan trước Napoli trên sân nhà của Milan như Tiến đã mới nói này đó và anh em hãy cùng Tiến đảo qua thêm hai cái thông số cũng đáng chú ý để anh em có thể đầu tư trong cuộc đối đầu này đây anh em 6 trên 8 trận đụng độ nhau gần nhất giữa AC Milan và Napoli thì cả hai đội đều có từ 5 thẻ bạc trở lên đó hai đội này thi đấu va chạm rất là mạnh anh em cũng như ở cái tỷ lệ kèo hiện tại anh em có thể thấy là nhà cái đưa ra cái mã kèo đến 5.5 đấy chứng tỏ là nhà cái cũng tin là ở trận đấu này sẽ xuất hiện rất là nhiều thẻ vàng đó những cái pha phạm lỗi về trận đấu này mang tính chất khá là quan trọng anh em cực kỳ quan trọng luôn đấy đó thì đầu tiên về cái mã thẻ này chắc chắn tiến sẽ cho anh em đầu tư vào cái mã tài thẻ đấy vì tiến rất là tin mã tài thẻ sẽ nổ có thể từ 6 thẻ trở lên trong cái trận đấu này như anh em đã biết thì ở trận đấu trước Tiến cũng mới vừa cho anh em xem khi nãy có 10 thẻ vàng và một thẻ đỏ, nổ đến tổng cộng 11 thẻ đúng không anh em? Đấy cho nên với cái mức mà quan trọng ở trận lượt về thì uh, à, không có lý do gì mà hai đội thi đấu nó nhàn nhã với nhau cả chắc chắn là rất quyết liệt luôn đấy và 4 trên 5 trận đối đầu với nhau gần nhất thì cả hai đội cũng có từ 11 à, quả góc trở lên cái tỷ lệ về góc ở trận đấu này cũng khá là cao anh em đó không phải mà tiến dựa vào những cái thông số thẻ phạt cũng như kèo góc này mà tiến lên kèo cho anh em đâu đó mà tiến thật sự là rất là kết về mã kèo tài góc cũng như là kèo tài thẻ trận đấu này đặc biệt là những trận đấu mang chất quan trọng tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu đó và chưa nói đến đây chính là cái trận à, tứ kết nữa tứ kết anh em thắng một trận nữa thôi sẽ bước vào bán kết rồi đó và xong bán kết cũng đã tranh cái ngôi vô địch rồi đúng anh em cái cái cái thể thức của nó càng ngày càng quan trọng hơn cho nên chắc chắn là một trận đấu đây quan trọng là trận lượt về sẽ rất là quyết liệt đấy thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại tiến sẽ có các mã kèo dành cho anh em có thể đầu tư như sau đây đầu tiên đầu tiên là dĩ nhiên là tiến sẽ cho anh em đầu tư mạnh vào cái mã kèo tài thẻ đúng không anh em tài thẻ 5.5 cả chặn với mức là một ăn 0.2 này đó như là ăn đủ để anh em ăn đủ cho dễ tính nha anh em cứ đầu tư mạnh cho tiến vào mã kèo tài thẻ trong trận đấu này cũng như anh em đầu tư mạnh thêm cho tiến một cái mã là kèo tài gốc ok cho anh em tài gốc cả chặn này tài gốc hiệp 1 luôn đó anh em đầu tư mạnh vào cho tiến ba cái mã kèo này anh em nhớ nhá, thứ nhất là tài thẻ cả chặn đó tài thẻ 5.5 cả chặn cùng với tài gốc cả chặn 9.5 cùng với mã tài gốc 4.5 à, ở ngay trong hiệp 1 luôn đó anh em cứ đầu tư mạnh ba cái mã kèo này trước cho tiến đi còn về cái trận đấu này tiến vẫn có những cái mã kèo chấp cũng như mã kèo à, à, tài xỉu dành cho anh em nhưng mà như tiến đã nói ấy anh em nên nhớ như tiếng đã nói là hiện tại hiện tại thì sao hiện tại là cái đội hình đây chỉ là cái đội hình ra sân dự kiến của hai thằng này thôi khi nào mà tiếng chắc chắn được cái đội hình chính thức của Napoli có sự xuất hiện của Osimhen đó thì lúc đó đó thì lúc đó đấy tiếng sẽ đẩy những cái ma kèo chuẩn hơn chắc chắn là lợi thế nó sẽ nghiêng về cái thằng Napoli cho anh em theo ok chưa mà lỡ như cái thằng Osimhen này nó không thể ra sân trong cái trận đấu này thì chắc chắn cũng là một cái tổn thất lớn dành cho Napoli đó cũng có thể là AC Milan sẽ chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này nếu như mà thiếu vắng Osimhen cũng vậy đúng không nhưng AC Milan nó phản công cũng rất là hay anh em nếu như mà không có sự sắc bén của Osimhen đó cứ, cứ do hai cái thằng tiền đạo này nó xử lý mà lập bập đi thì AC Milan phản công thì chắc chắn AC Milan nó sẽ có bàn thắng và giành chiến thắng ở trận lượt về này luôn chứ đừng có nghĩ đến cái một cái trận mà gỡ hòa vào hiệp phụ đúng không anh em đấy cho nên cái sự xuất hiện của cái thằng tiền đạo mang áo số 9 bên Napoli Victor Osimhen này cực kỳ quan trọng luôn đó nó đóng cái vai trò rất là quan trọng ok chưa thì nói chung trước đời bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng khi mà tắm tiếng á, tiếng nắm được cái thông tin chính thức về cái đội hình ra sân của hai đội cũng như biết được cái lối chơi của nó ra sân với sơ đồ nào đó cái thằng Victor Simhen này có ra sân hay không lúc đó tiếng sẽ đưa những cái mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm trên em chơi trên em đầu tư ok chưa còn hiện tại tiếng chưa dám đưa những cái mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu lên trên em đó nếu như mà tiếng như người khác tiếng đưa đại lên cho anh em cũng được tiếng đâu có mắc mát gì đâu đúng không nhưng mà tiếng không muốn anh em thua kèo tiếng muốn đưa những mã kèo chuẩn nhất đó để lấy lại được cái sự uy tín cho tiếng đấy vậy cho nên tiến mới nói thật với anh em một câu đó anh em chỉ vào cho tiến ba cái mã kèo trong cái trận đấu này trước ok chưa anh em cứ vào mạnh trước cho ba mã kèo này ngay đầu trận đầu tiên là tài thẻ tài thẻ nhé tài thẻ 5.5 cả chặn cùng với tài gốc 9.5 cả chặn cùng với tài gốc hiệp 1 4.5 anh em nhớ nhé cứ ba mã kèo này trước đó trước giờ bóng lăn đi tiến sẽ đẩy những mã kèo chấp mã kèo tài xỉu lên nhóm cho anh em chơi à, và tiến cũng chia sẻ thêm một điều những anh em nào mà thật sự đang thua tha sao bờ này đặc biệt là thua tha cái mùa Elgo hay là World Cup vừa rồi đấy đó hoặc là những anh em nào mà mà có kinh nghiệm chơi bên bóng vẫn vãi đang chơi qua thầu qua cò muốn chơi danh trang lắm nhưng mà chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi thì cứ liên hệ ngay với tiến đi đó chỉ cần anh em đáp ứng đủ điều kiện của tiến đưa ra đây thứ nhất là anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online đó anh em hoặc là anh em có sử dụng cái ví momo thì chỉ cần một trong hai cái à, điều kiện mà tiến đưa ra thôi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm đó đủ hai cái điều kiện đó một trong hai thôi anh em mới có thể đăng ký một cái trang chơi anh em hiểu không đó anh em mà có được một trong hai điều kiện đó cứ liên hệ ngay với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách chơi trên trang cách vào kèo cách bán kèo như thế nào đó chơi các mã kèo cực dị luôn phạt góc thể phạt rồi chẳng lẽ rồi cả hai đội ghi bàn hay là không đội nào ghi bàn này nọ nói chung là rất là nhiều mã trên trang cho anh em chơi đặc biệt là ăn cực kỳ cao không bị mất lai mất phí mà nạp rút cũng nhanh nữa anh em đấy à, thì anh em cần cứ liên hệ ngay cho tiến nha nếu mà đáp ứng đủ một trong hai điều kiện tiến vừa nói đấy tiến sẽ đưa trực tiếp anh em vào nhóm luôn cũng như à, hướng dẫn cho anh em chơi trên trang nhé anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến có ghim ở phía dưới màn hình trong cái góc video này này đấy à, và tiếp theo anh em cũng có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái đường link dưới phần mô tả ở trong cái video ấy ấn vào mô tả thôi sẽ thấy được telegram facebook cùng với fanpage và tiktok nếu như mà anh em không thích liên hệ qua đường link à, ở phần mô tả cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo cho tiến nhé và tiến cũng nhắc lại anh em thật sự cần một cái nhóm chơi uy tín cũng như là muốn có một cái trang chơi uy tín ấy thì hãy liên hệ nhé tin tưởng thì hãy liên hệ còn nếu như mà sợ bị lừa này nọ mà nhắn tin hỏi tiếng lỡ trang này nạp được rồi rút không được rồi sao em này nọ cái kiểu thì nên né đi đừng có nhắn tin làm gì nhá tiếng không có thời gian mà ngồi giải thích với từng người đâu đó nói thẳng là tiếng cũng không cần anh em phải chơi chung với tiếng làm gì hết nếu như mà anh em thật sự sao bờ muốn đầu tư muốn cùng đi với tiếng ở chặng đường dài muốn có một trang chơi tin tưởng thì tiếng giúp đỡ thôi còn không thì thôi đừng có liên hệ mất thời gian hai bên nhé ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em thấy nhận định của tiến hay hợp máu với anh em anh, em có thể vào trước ba cái mã kèo này đó và anh em cũng đừng có quên là để là một cái like ở trong cái video này cũng như bình luận về tỷ số cuối cùng của cái trận đấu giữa Napoli và AC Milan tiến sẽ lộ ra những anh em nào mà bình luận sớm nhất chuẩn nhất đó để dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nha anh em Ok thì à, anh em cũng đừng có quên lãng like video này cũng như là để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh. Đó. À, đầu tiên là kênh Tiến số kèo này, đấy cũng như là kênh Tiến bóng đá là luôn nhé anh em. Đó anh em cứ để lại hai cái lượt follow đi để cho Tiến có nhiều cái động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em xem. À, và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mọi kèo mà anh em đã đầu tư nhé Cũng như là chúc cho anh em và gia đình của anh em à, có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé.